Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video ở bên cửa hàng vua phụ kiện Việt à, Một sản phẩm tiếp theo đến từ thương hiệu của InnoStyle mới ra mắt Đó là mẫu củ sạc Minigo Pro 3 20W Điểm đặc trưng của mẫu củ sạc này so với mẫu sạc trước đây của InnoStyle Đó là đang hỗ trợ hai cổng luôn các bạn ạ Một cổng USB QuickCharge 3.0 Cổng thứ hai sẽ là cổng PD QuickCharge 3.0 Đó hỗ trợ ờ, dòng ra tối đa sẽ là 20W Đó hãy cùng mình mở hộp sản phẩm này nhé đây là một cái sản phẩm của chúng ta màu trắng rất là nhỏ gọn các bạn ạ hai cổng rất là nhỏ gọn điểm cộng của à, củ sạc này đó có thể gấp lại được rất là gọn khi mà bạn sử dụng các củ sạc mà không gấp lại được ấy, thì rất là mất diện tích cũng như là bạn có thể sử dụng khi sử dụng ấy thì có thể bị vướng vào những cái vật dụng bên cạnh thì với những cái củ sạc gấp như này thì mình đã tiết kiệm được diện tích khi mà mang đi du lịch cũng như là khi cầm nắm đó có thương hiệu InnoStyle đây có hỗ trợ cho các bạn hai cổng một cổng PD 3.0 hỗ trợ tối đa 30W và một cổng USB hỗ trợ tối đa 18W QuickCharge 3.0 ạ đó một vài thông số gọi đây thì mình có thể tham khảo qua với mẫu sạc này thì mình hoàn toàn có thể sử dụng cho tất cả các dòng điện thoại trên thị trường hiện nay đó là sử dụng chân PD hoặc là chân USB thì đều sử dụng trên cái củ sạc này Họ sản phẩm Việt đang được bảo hành chính hãng một năm tại cửa hàng Vua Phụ Kiện Việt ở ngã tư Phú Yên. Đó, các bạn đang dùng những cái dòng máy sạc nhanh như là Samsung hay là iPhone hay là muốn sử dụng cho các dòng Xiaomi muốn sạc nhanh hiện sạc nhanh thì đều có thể sử dụng củ sạc này nhá sử dụng đa năng cho hầu hết các dòng máy các bạn muốn sở hữu thì chỉ cần comment hoặc để lại số điện thoại thì bên mình sẽ chủ động liên hệ và hỗ trợ ship code toàn quốc cho các bạn cảm ơn các bạn đã theo dõi video